diệu hương vẫn biến man thập phương giới cúng dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thành văn chúng cập nhất thiết thân hiền duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác phật sự phổ huân chư chúng sinh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 đại a từ a đại a bi a thương a chúng a sinh ơi đại hi a đại a xa cứu a ham a thức ơi tướng a đẹp sáng người a dùng a cha tất cả chư Phật na ba đời tột hư không khắp pháp giới tâm đảnh lễ ơi tất cả chính pháp ba đời tột na hư không khắp pháp giới chỉ tâm đảnh lễ ơi tất cả tăng bậc hiền thánh ba đời tốt hư không khắp pháp giới pháp phật sâu màu trắng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp mới nay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 bảy năm mà không đắc đạo lại chịu nghèo khổ không cho chút gì nuôi sống nay gặp những vật báu vô chủ này ta hãy lấy đem về gây dựng nhà cửa cơ nghiệp nghĩ vậy xong xa môn bèn xuống núi gom lấy của bao vào một chỗ rồi ra khỏi núi đình đi tìm gọi anh em phụ giúp mang của bảo vệ nhà đức phật biết vị thì kheo này có thể đổ được bèn hóa ra một vị tỳ kheo ni cạo đầu đắp y mà lại trang điểm phấn son vẽ mắt kẻ mày đeo vang học đầy người vị đi này đi vào núi giữa đường gặp vị tỳ kheo kia từ núi đi ra liền cúi đầu làm lễ hỏi thăm thấy pháp tắc của sa môn thầy làm như vậy có được không đã cắt ai từ thân học đạo nơi chôn rừng sâu sao lại còn tham đi lấy của phi pháp tam dục quên đạo lung lòng phóng giật không xét lẽ vô thường cuộc sống trên đời vốn tạm bợ còn tội rồi bao lại đeo đằng kéo dài nhiều kiếp bây giờ vì thì khéo ni liền nói kệ thì khéo cẩn thận giới phóng giật lỗi lầm nhiều tích chưa nhỏ dần lớn ác thành bị lửa thiếu dư rơi phước an vui phạm giới tâm lo sợ dứt được lậu ba coi người này gần niết bàn thì khéo ni nói kể xong liền hiện lại thân phật tương hảo quang minh Sa môn trông thấy kinh sợ vội cúi đầu đỉnh lê phát lộ sam hối lạy đức thế tôn con vì ngu si lầm lạc mà vi phạm chính giáo nếu không được đức thế tôn từ bi khai thì cứ dẫn sâu mãi vào tội lỗi không biết sẽ Praise Đức Thế Tôn liền nói kệ nêu trước mà phong giật sau biết tử cấm ngăn đó nhờ sức niệm định tỏa sang khắp thế gian trước lầm gây nên ác sau cải đổi làm lần đó nhờ sức niệm thiền tỏa sang khắp thế gian tuổi trẻ biết xuất gia siêng tu pháp Phật đã như như trăng khỏi mây mù chiếu sang khắp thế gian người lúc trước làm ác sau rừng không tái phạm như trăng khỏi mây mù chiếu sang khắp thế gian bây giờ tỷ kheo nghe xong dứt bỏ mọi kiên sử không còn niệm tham đành lê dưới chân phật rồi vì ấy trở vào núi ngồi ngồi dưới một gốc cây nỗ lực tu quán niệm hơi thở không bao lâu chứng quả a la hán thính đại chúng quỳ gối phát bồ đề tâm nguyện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 thì không được tham của cải tài sản, không được tham dục quên đào, lung lòng phóng dật, mà nhớ nghĩ đến vô thường. Cuộc sống trên đời là tạm bờ, tội báo đeo đẳng kéo dài nhiều kiếp. Lỗi lầm tích chứa nhiều, nhỏ dần thành lớn, sẽ bị quả báo đau khổ thiêu đốt. Cần nên cẩn thận giữ giới, được phước an vui, dứt được lậu hoặc ba cõi, đạt đến niết bàn chúng sinh mê lầm tà kiến trôi lăn trong lục đạo chịu nhiều thống khổ đức phật từ bi dùng mọi phương tiện tế độ chúng sinh chúng con ngày nay còn chút duyên lành gặp được chính pháp của phật và bậc minh sư thiện hữu tri thức dẫn dắt tu hành chúng con thần kính tri ân ân đức của đức thế tôn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 đồng được lên ngôi vô thượng giác từ quý ái phật nơi. cho chúng sinh ơi à, thâm nhập mà quý ai tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy không